Xin chào cả nhà Xin chào cả nhà Hiện tại mình đang có mặt tại nhà nội à, Sáng nay à, trời âm u, trời mưa à, Má mình à, nấu món à, mì Quảng, mì Quảng Nam nha ừ. Bây giờ là mình sẽ à, quay về cái qua cái món mì Quảng gà ta nha Nguyên liệu, thành phần nguyên liệu đó là gà ta Gà ta khi làm sạch mình sẽ ướp gia vị là hành tiêu ớt tỏi để thấm khoảng 30 phút mà bắt lên bắt lên nồi lên lửa nha này nấu lửa nha nấu ra đó, lửa lửa than hồng này cái nào mình xào ra thì kia nó sang lại Thì sang lại chín củi đây là củi cà phê cả nha củi cà phê chụm rất là tốt rất là sướng vì cháy rất lâu củi chắc lắm trên à, Đắk Lắk của mình thì à, đa số là dùng củi cà phê đó nấu lên lửa sẽ rất ngon đây là gà ta nha gà nhà nhà luôn đó, đây là những chú gà con nguyên liệu ăn kèm đó là gì rau sống giá bắp chuối và chủ đề măng khô măng khô này à, là mình trộn nước sôi sau đó cho nó mềm ra và cắt rửa sạch bỏ vào nồi à, nước à, gà ngoài ra thì mình sẽ có một số nguyên liệu khác đây là sợi mì quảng à, mì quảng ta mua để sẵn đây tí nữa ăn à, ờ, 20 phút thì ờ, nồi mì gà ta đã gần sôi à, mẹ mình đã bỏ thêm nguyên liệu đó là gì hành tây này củ cải này mục đích cứ bỏ củ cải vào để làm trong nước đây là đó các bạn biết đây là cái gì đây là mông sáp mông sáp nha mông sáp rất rất rất là ngon đó tí mình sẽ review tiếp cho mọi người xem ngon cái mà mì quảng đúng đúng mì quảng đây là có miếng ớt để lên nữa tuyệt vời ăn con lâu lắm rồi ăn mì quảng á hả không thời gian nấu đúng rồi